đến cái nó hàng đẹp xấu gì đó chảy hay không chảy cái lực của nó như của máy hàng như thế nào đó là do chủ yếu nằm ở chỗ máy hàng tại vì cái này tôi thấy nói chung cũng nhiều anh mà gọi là nông dân kỹ sư kỹ sư nông dân rồi nói chung là tại vì đam ơi nhìn cái món hàng như thế nào mình đánh giá được cái chất lượng món hàng chứ để hàng ra là món hàng nhìn thấy mình gớm à cục cục cục cục cục hàng không chảy không vậy mà vẫn để vậy xài rồi thì cái kỹ thuật chỉnh á thì nói chung ừ, tùy quen nhưng mà tất cả đều quay về là mình sẽ quan sát cái món hàng rồi mình sẽ chỉnh máy để cho nó món hàng nó đúng rồi hộp đường bây giờ coi coi cái mẫu hàng này là gì 65 100 ba rồi đấy coi nha thì giờ tôi nhớ thì nãy giờ do ấy sĩ tức là sĩ hàng khi mà hàng đủ dòng dòng vừa tới thì cái đường hàng mình nó sĩ tự bung này cũng vậy đây à. bung ra dễ lắm còn thằng thiếu á thì sĩ sẽ khó bung hơn là thằng thiếu dòng á sĩ khó bung lắm đây để lấy đồ cỏ rồi thì đầu tiên là thấy nhà ấy nha này zoom lại cái rồi thì sĩ hàng thì nói chung mấy cái món hàng mà gọi là thiếu á thì nó hàng ra nhìn nó cục cục cục mà sỉ thì nó cục thành ra nó có những cái rãnh những cái lỗ rồi nó xỉ lọt đó rồi khó dữ lắm mới mới lòi ra được mấy xỉ đó đó đây quỷ này rồi nhìn món hàng cái món hàng nó sao đây lại coi luôn đây đây giống như kiểu mấy cái rãnh nè mấy cái rãnh xung quanh cái đường hàng của mình nè xỉ lọt đó thì khó ra khó lắm này hình ảnh thực tế của mối hàng là mối hàng mấy mối hàng thiếu dòng rồi vừa mồi nè sau khi đi được một đoạn tới khoảng này thì ờ, cái phôi được gia nhiệt á hay cái phôi gia nhiệt á thành ra cái mối hàng nhìn nó hơi nó hơi đẹp hơn chút đây nhưng mà bản chất nó vẫn là thiếu dòng nha bản chất của nó là thiếu dòng còn ví dụ hàng mà mình trên phôi thiệt mình thấy nó sẽ rõ lắm cái độ ngấu là độ xuyên thấu xuống của xuyên thấu qua cái phôi nó sẽ thấp mà mối hàng nó giòn dễ gãi lắm dễ bung nữa rồi thằng này thì cái dòng đồng ampe trên que hai ly rưỡi thì nhìn à, thì cái đoạn đầu là đoạn nói chung nó vẫn chưa đủ đoạn đầu nè đoạn à, đây nè đó nó vẫn chưa đủ sau khi đi một đoạn á thì cái phôi nó được gia nhiệt rồi á thì bắt đầu cái món hàng sẽ chảy ra thì khúc này là tương đối ổn đoạn này để coi nó ra sao còn quỷ này mối hàng này là món hàng dư nói chung thì tùy cái mức độ cái phôi và yêu cầu cái độ nấu xuống phôi như thế nào tức là cái phôi mình dày hay là mỏng để độ ngấu như thế nào thì mình chỉnh thì tốt nhất ờ, mình đưa như thế nào là thường ờ, yêu cầu nó chắc thì nó phải ngấu nấu phải nấu càng sâu càng tốt nhưng mà sâu quá thì cái món hàng nó lủng luôn chảy luôn là trên tùy cái phôi phôi 5 ly 6 ly thì mình sẽ chỉnh dòng như thế nào để mình đi kéo nguyên một cái đường nhưng mà nó không lủng qua phía bên kia là ổn thì chỉnh sao là cái dòng chỉnh là lớn nhất mà mình đi một đường dài vậy nó cái phôi không bị lỏng là ổn rồi thì đây hình ảnh thực tế nè mấy cái cục cục cục này còn à, này tương đối nhưng mà tùy cái mức ấy thôi còn trên phôi càng dày thì mình phải tăng dòng càng lớn ví dụ không phải là xài cái que lớn hay que nhỏ gì hết đó. mà quan trọng là cái độ ngấu mà cái độ ngấu của nó thì ví dụ que hai rưỡi mà nó mình chỉnh trăm hai chưa ngấu đủ yêu cầu thì mình chỉnh lên thì nó sẽ ngấu tăng dòng lên nữa thì nó sẽ ngấu ờ, nhiều hơn thì vậy thôi chứ cũng chả phải là cái que hay gì mà bắt buộc phải xài uh, que lớn hay que nhỏ que ba ly hai que bốn ly này nọ cái đó nó chỉ yêu cầu giống như chạy ờ, năng suất thì mình que lớn thì nó đi nhanh hơn que nhỏ như một cái rãnh ờ, mình đắp mình đắp cái rãnh thì đương nhiên là đắp bằng que lớn thì nó sẽ nhanh hơn là đắp bằng que nhỏ thứ hai là cái dòng cái dòng cái dòng ví dụ cái dòng que, que nhỏ thì đương nhiên cái dòng nhỏ thì độ chạy nó cũng sẽ nhỏ hơn khoảng vòng lớn quay lớn thì để chảy được cái quay lớn rồi cái vòng nó cũng phải lớn rồi à. thành ra nó sẽ tương đương thì độ ngấu nó cũng ấy cũng sẽ cao hơn nhưng mà quan trọng nhất vẫn là phải nhìn được cái món hàng như thế nào thì nhìn được cái món hàng chuẩn rồi thì mình mình hàng que nào cũng được là xài que nhỏ hay que lớn hay gì nhưng mà yêu cầu cái món hàng à, bèo lắm cũng phải được như này nè món hàng bèo lắm thằng này tăng lên chút xíu còn thằng này là tương là ổn rồi mà nè mấy chỗ này à, hơi chảy hơi quá từ khúc này tới đây rồi quá thì mình giảm xuống chút nếu này đi xa thêm chút nữa thì có nguy cơ thọt luôn lủng luôn thì mình giảm xuống chút xíu để duy trì được cái đường dây ví dụ ở đây đây thì tới đây tới chỗ này là chỗ này là chạy quá rồi sẹp sẹp lép lòng dưới luôn rồi đó vậy thôi chỉnh thì chủ yếu là dựa vô cái món hàng rồi mình sẽ tăng giảm cái dòng hàng ra thì sẽ ra khi nào mà được cái món hàng nhìn nó đẹp nó ổn thì đem quốc nó đó đem quốc thôi chứ đâu còn gì đâu thì chỉnh chủ yếu chỉnh trên các cái phôi phôi bỏ phôi rời ngoài còn lên thiệt là để vô thiệt là phải quốc thiệt phải ngon lành đàng hoàng rồi cái nữa cái dầu hàng ấy. cái đó thì dầu mình hàng gì đây nè đây nó có khoảng hảo gì tại mình đắp đắp thì nó phải lọt xuống nó thấu xuyên qua cái cái khoảng rãnh giữa cái của hai cái phôi á thì từ đó mình đi mình lia lia lia qua đi lại lia qua đi lại để cho nó đắp thì nó sẽ nấu được hai cái bên mép của hai cái mép của hai cái phôi á này cho đi tiến về đây đây mình đi làm sao đi ở giữa cho nó thấu xuống rồi sau đó đi lê lê chỉnh dòng càng lớn thì nó sẽ chảy thấu qua thấu phía mặt xuống dưới nó càng sâu cái này phô dày mình tăng dòng lớn đi sao đừng lỏng là được lỏng thì giảm lại một chút vậy đó giảm tới chừng nào được thôi đi lê qua đây qua đây giống như kiểu xích rắc này nọ vậy trên mạng đó, kỹ thuật đi cái đường hàng người ta chỉ các bạn tham khảo ờ, lên youtube đó, kỹ thuật hàng mấy kỹ thuật hàng người ta chỉ còn này mình chỉ ờ, chỉnh thôi thì khi này mình dòm nói chung vẫn phải dòm được cái món hàng như thế nào cái món hàng nó chảy ra sao đầu chảy nó như thế nào rồi lúc đó mình sẽ tiến hành là mình à, chỉnh máy đi đi thì nó phải ăn sâu được xuống ít nhất là cũng phải tới được cái nửa dưới đặng hồi mình hàng mặt kia nó không phải đi được nữa thì cái món hàng này mới đảm bảo ở chỗ co dày mà mình cứ áp sát vô áp sát vô mà hàng luôn á mà nó thẳng là ăn trên mặt là nhiều ăn trên mặt là chính mà khúc giữa không ăn thì chịu lực của nó sẽ kém hơn rồi còn ví dụ hàng gấp mà ở chỗ mà mấy ờ, mấy bạn mà hàng ờ, đi làm mà hàng gá trước hàng gá đặng mà rồi sau đó mấy hàng hoàn thiện thì hàng gá thì có mấy kiểu nhưng mà cái hàng gốc thì mình chỉ chú ý cái này thôi ví dụ cái gốc rồi để xuống cái này kỹ thuật cái que góc độ nhiêu này nọ thì mình ấy ờ, thì lên mạng xem nhưng mà thực ra nó không quan trọng trong quyết định cái hàng góc này nó dính hay không là nằm ở chỗ cái dòng của mấy hàng mấy cái góc kiểu này mà mình bon tức là chủ yếu là đánh vô là cho dính nó phải dính thật sự cái dính mà thải qua thải lại cái gãy rớt ra là cũng như không nha nó phải dính thật sự thì chủ yếu cái này ta tính một hai ba bốn điểm gì đó trên cái ờ, cái đường cái góc đó thôi thì lúc này thì đánh vậy thì chủ yếu là chấm vô phát tức là chấm vô một phát một điểm đây lan điểm đi hai điểm bên kia hai điểm Đặng cho đánh cho dính vô thì cái máy này trên vô dày dễ lắm tại mình quan trọng là mình đưa cái dòng hàng lên đủ tức là đủ lớn để mà nó nó chảy được chứ cái này cũng có nha mấy cái ông nói chung cũng chuyên nghiệp hàng gia công mấy cái kèo kèo da miêu á rồi à, kèo cột nữa mà làm bằng mấy cái sắp tấm nữa cái này cũng đã từng gặp chuyên nghiệp luôn nhưng mà hàng món hàng nó chả ăn đâu vô đâu lên thỏ cái thì là cần cẩu câu lên nó xúc mấy món hàng ra cũng gặp rồi thì quan trọng chủ yếu là nằm ở chỗ cái máy hàng cái dòng nó như thế nào dòng nó phải đủ mà lớn lớn luôn chứ không phải đây là dòng à, nãy mình hàng đúng không giờ cứ đẩy đẩy cho nó lớn luôn cho que nào cũng được que ba đi hai que à, hai rưỡi hay gì cũng được mà quan trọng là cái món hàng mình ra rồi thì món hàng phải dính dính là phải dính cứng luôn mới được phải hàng mấy món hàng bây giờ nó kéo vòng bọt bọt bọt mấy góc này hàng vậy thì đâu ấy chỉ cần chỉnh cái máy đủ nhắm mắt hàng lấy vô hàng đại không giúp còn mà chỉnh cái máy mà chưa tới là là hàng rất là ráo còn lớn nữa tại que này que nhỏ que hai triệu rưỡi mà nó chưa ấy đây mấy này ờ, nhắm mắt hàng đại luôn dí thẳng vô cái góc dí vô góc đi rồi góc là lấy ra làm sao mà chứa hàng ờ, chết là đâu có sợ mấy này nè còn lúc mà đi hàng chết thì mấy góc này ờ, thì mình chỉnh là chỉnh dài, cỡ cỡ mấy hàng bên này là xong rồi quăng qua bên đây cái món hàng nó để coi món hàng luôn đây món hàng đây là nó phải tức là cứ cho dòng lớn thiệt lớn dí vô là được chứ để dòng nhỏ nhỏ dí kiểu gì cũng lủng lỗ cũng bọt cũng chả ăn uống gì hết này à ờ, món hàng giòn đây. khỏi rồi bớt nhắm mắt nhắm mắt dí món hàng dí cái quay hàng vô là xong đơn giản thì mà quan trọng nhất vẫn là chỉnh cái máy chứ không phải à, kỹ thuật hay là gì kỹ thuật nó nằm một phần thôi còn cái máy mình chỉnh được cái máy mới, mới, mới đem mình nói chuyện với ta được cái máy chưa xong là là banh sát rồi này trên sắt dày vậy giờ sắt mỏng sắt hợp sắt mỏng với sắt hợp chơi sao Đấy, bỏ 12 mới mấy bạn mới tập hàng thì chơi sách dày dày ly mốt ly hai rồi cho dễ cái xuống 08 ờ, 09 là hàng cực lắm phải cứng chút xíu mới hàng được mấy chứ không ở lũng một cái rồi đắp thấy ngựa hàng qua hàng trên pho mỏng thì nó cực đây là pho mỏng chuyển qua hàng co hai co hai hạn xước về đi rồi thì à, này que xài sắc hộp nhiều à, trên khôi à, sắc hộp khôi mỏng sắc hộp sắc kẽm thì khá là nhiều thì kỹ thuật như thế nào cho mấy người mới mới tập hàng là một hai là một số anh thợ mà chuyên đi hàng ba đồ sắc dày á đem qua đây chết liền rất nhiều anh luôn chứ không phải à, ít hàng thậm chí hai ba chục năm ta chơi trên sắc hộp nhưng mà không có làm à, chơi trên sắc dày á không có tiếp xúc với sắc hộp nhiều rồi, rồi đúc vô rồi nhiều ông chung cũng dở dở nhưng mấy anh mới bắt đầu vậy thôi thì quan trọng cái của hàng sát hợp này thì vẫn là chỉnh tức là sát hợp chủ yếu kéo thì chắc ăn không được kéo là lủng mà chủ yếu là bon có nghĩa là chấm vô một cái chấm vô một cái đợi cái quan hạn vừa chạy ra lấy ra chấm vô một cái lấy ra chấm vô một cái lấy ra thì khi làm sao chỉnh máy làm sao thì thường mấy anh ờ, ấy thì mới thì chơi gì tức là đồ mỏng thì chỉnh dòng nhỏ xuống còn đồ dày thì chỉnh đồ tăng lên nhưng mà bản chất hàng xã hội hàng bon tức là chấm cái lấy ra thì không có chỉnh vậy chỉnh vậy cặt lắc à ờ, chỉnh hoài cũng chả ăn thua gì đâu tức là chấm vô một cái thì lấy ra chấm vô một cái thì lấy ra thì trong cái khoảng thời gian ngắn đó mình bắt buộc nó phải chảy được cái món hàng thì muốn vậy khoảng ngắn đó phải cái dòng nó phải đủ tức là cái dòng nó phải lớn thì chấm cái lấy ra thì trong khoảng thời gian ngắn đó, dòng phải lớn nó mới chảy được chứ mà cái que cái dòng mà nhỏ thì chưa kịp chảy lấy ra thì cũng như không còn mà ngâm lâu quá thì nó lại mà đặc biệt cái để dòng nhỏ đã dòng nhỏ mà đồ quan điểm là cứ đồ mỏng thì chơi dòng nhỏ dòng nhỏ nó chưa chưa đủ chảy được cái que hàng nữa à, thành ra món hàng là món hàng thiếu nhiệt nó cục cục rồi, rồi nó xấu quá à, mà dễ bung dễ giải nó không ăn uống nữa thì cách chỉnh thì vậy mình đưa dòng lên giả dụ chơi quay nhỏ thôi quay hai đi rưỡi hai sáu rồi đưa dòng lên thì lấy một cái thôi. À, rồi đưa dòng lên để như thế nào mình mình dòm được cái món hàng á cái món hàng nó vừa chìm tức là mình bon trên phơi ngoài á món hàng nó sẽ phải vừa vừa chìm này, rồi này này nó còn hơi gò lên chút xíu nha tăng lên chút nữa hai máy đi thì nói chung để dòng nhỏ thì nó bắt lửa cũng dở lên khó bắt lửa cái, cái bệnh mà khó khó mồi que nữa là một phần của dòng nằm ở cái dòng hàng dòng nhỏ thì nó khó mồi hơn dòng lớn ai nhìn cũng vừa tôi nói, rồi nó qua đây vậy bon bon lại kiểu vậy chấm vô cái lấy ra đó que vừa chảy là lấy ra đó là bon rồi bon trên sách hộp thì tất cả đều phải xài vậy hết chứ ờ, không có kéo gì được chỉ có máy CO2 kéo được mà máy hàng cũng không có đẹp lắm vẫn chủ yếu cũng phải bon nhưng mà máy CO2 thì nó hàng trên sắc mỏng ví dụ 08 09 độ thì nó dễ hơn nó hàng khỏe hơn so với à, so với máy hàng quen rồi em thử luôn thì đối với coi mà coi hàng sát hàm thì cắt càng thích càng tốt nha hai hàng quen mà nó hở quá thì hàng nó cũng hay bị lỏng à dày cũng vậy thích thì mới ổn được sắt ở quay hàng ra là, là ăn rồi nha để thuốc cũ là không ăn hàng kiểu đó thôi đây hàng vậy là dính rồi mà món hàng vừa chìm xuống bằng mặt đó. đó là đó là cái thật bon thôi đó bon là bên kia nhưng mà quan trọng vẫn phải là chỉnh được chỉnh được cái dòng hàng rồi mình đem vô mình lấy thì hàng cái món hàng bon đó, nó phải vừa bằng nó hơi gồ lên chút xíu à trên cái đường hàng đó, nó hơi gồ lên chút xíu là được thì lúc này nó mài dễ hơn mà cái nó định vừa đổ vòng thì nó chìm nó cũng là một cách để nhìn cái món hàng vừa gồ lên chút xíu thôi là ok vậy là được còn tăng nữa là lỏng nha cao nữa là nó sẽ lỏng thì kỹ thuật hàng sắp hợp nó chỉ vậy thôi quan trọng nhất là chỉnh chứ mà không biết là vô chỉnh bậy bạ à, đồ mỏng thì chỉnh à, dòng xuống hay gì đó là banh sát không có đâu nha rồi thì chủ yếu vẫn nằm ở cái chỉnh nha rồi còn cái hàng như thế nào kỹ thuật cắt ghép này nọ thì mấy nhiều anh làm rồi mà ít ai nói nói chuyện chỉnh cái, cái máy chủ yếu là thành hay bại trên sát hợp mỏng thành hay bại là do chỉnh còn kỹ thuật là mình luyện từ từ tức là cái tay mình chấm vô lấy ra chấm vô lấy ra cộng với việc mình nhanh được cái món hàng à, lúc nào chấm vô lúc nào thì nghỉ thì khi nào lấy ra gì đó cái đó vẫn là do mình kinh nghiệm à, làm làm từ từ biết tập vài bữa biết nhưng mà không biết mà chỉnh máy là tập thấy bà luôn không ra đâu thôi rồi chào mọi người